con xin tạ lỗi xin tất cả chân thành sâu xa bao người anh em con xin tạ lỗi để những ai gặp gỡ trong đời giàu cho thoáng qua đến với nhau bằng bao dung chúa chan yêu thương là điều khó nhất của cuộc sống chúa ơi nguyện giúp con biết nhìn nhục biết quên mình chúa ơi nguyện giúp con biết nhìn nhục biết quên mình con xin tà lỗi bao người thân quen bao người thân yêu con xin tả lỗi để những ai con đã vô tình mỉa mai đắng cay đến với nhau bằng vui tươi chứ không gượng cười mở lòng yêu thương cả thế giới chúa ơi nguyện giúp con biết mỉm cười với mọi người chúa ơi nguyện giúp con biết nhịn nhục biết quên mình Tự nhiên ta bảo tôi là nhạc sĩ tôi xấu hổ lắm Tôi có đâu phải nhạc sĩ đâu đi sinh hoạt trẻ con thì người ta bảo sáng tác bài hát thì mình làm bài bài vài trăm bài vài <laughs> hát trăm bài đường, ờ, hát ngoài đường cho nó vui cha kim long nói với tôi là tôi không có sáng tác nhạc sinh hoạt tôi chỉ sáng tác nhạc phục vụ thôi thế đấy chúng anh em chúng tôi ở trong ban thánh nhạc toàn quốc mà yeah. Dạ. cho nên tôi xác định luôn tôi chỉ làm nhạc từ cửa nhà thờ đổ ra, không <laughs> dám sáng tác nhạc ở trên bàn thờ thế là viết cho trẻ con ấy, ngồi ngoài đường hát vào sân chơi hát gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đề huynh nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô tình yêu không kỳ tô ôi tình yêu sao cằn cối vì chúa chính nguồn suối nguồn yêu thương vô biên biển yêu thương nối liền các hoang đảo giữa đại dương quá là không mở ra được. Vâng, ơn và cảm ơn chào Tiết Lộc. Tiết Lộc năm nay 80 và 50 năm linh mục. Dạ, hết hơi rồi cho nên chúng ta cũng dâng lời cầu nguyện trên pháp lành thôi Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Để xong cho anh chị em đi bình an. Amen. gọi ngài một câu nói thân thương bố lộc ơi tôi vẫn gọi ngài một câu nói yêu thương bố lộc ơi người cha luôn sống hiền hòa luôn sống thật thà tình yêu đậm đà sống dẫu có nhỏ nhen cha không yếu hèn vẫn vươn lên từ bùn đen cuộc sống trần gian hôm nay sung vầy ngày mai chia ly tiếc thương nay cha không còn chúng con nguyện theo bước cha sống cho tha nhân loan báo tin mừng hẹn gặp cha ngày mai trên chốn thiên đình tôi vẫn gọi ngài một câu nói vẫn vươn lên từ bùn đen cuộc sống trần gian hôm nay sung vầy ngày mai chia ly tiếc thương nay cha không còn chúng con nguyện theo bước cha sống cho tha nhân loan báo tin thương tiếc cha mãi không vơi chúng con yêu cha đời đời Và ờ, tôi thì chỉ cắn gọi là tôi đi theo Chúa Kitô thì tôi sẽ đi cái bước tin yêu, hy vọng đến lòng mến nhé. À, dạ. ờ, đi theo Chúa chắc chắn sẽ đầy đủ khó khăn của đường thương khó, nhưng mà chúng ta có cái niềm vui của niềm vui phục sinh. Và nó chắc chắn hy vọng là nằm chỗ đó ở cuối đường hầm là ánh sáng.